trước đã qua lâu rồi sao lòng em còn hoài bận tâm anh ta đã bước đi mãi chẳng bao giờ quay lại thì thôi em hãy cứ quên đi từng ngày cứ anh cũng yêu yêu một người giống như em dù là đau nhưng anh vẫn chờ đợi nỗi buồn trong tâm trí chẳng thể nào xóa em gật đầu